选出来啊！选，哎，没有，来再来一遍，选出来，哎呦，还是没有，再来一遍，选。 Don't you know, pump it up You got to pump it up Don't you know, pump it up You got to pump it up Don't you I just wanna be part of your thật chắc nhé Nếu đi ta cùng đi Mọi bão giông đều qua khi Con tim cùng theo lý trí Giờ gió đông Rất nhiều người thắc mắc muốn biết Muốn biết cái gì? Là con được bao nhiêu tuổi rồi? Xin tự giới thiệu Lưu được 11 tháng tuổi rồi Nặng bao nhiêu ký? Nặng con dê ký Dê ký là sao mày? Hỏi mày bao nhiêu ký tự nhiên trả lời dê ký Con dê đừng 35 đó ông nội 35 ký Trời ơi mày cũng Dẫu biết đôi ta đã từng trải qua bao nhiêu năm thiết tha yêu như vậy mà Bây giờ lại xa lạ con đường tình giờ anh một mình đánh lặng Now I know I'm falling in deep Cause I 在一瞬间，有一百万个可能，该向前走，或者继续等，这都。 có đang thấy cái mà tao đang nhìn thấy không mèo? Có, cái mà mày đang nhìn thấy cũng là cái mà tao đang nhìn thấy. Vậy cái mà mày đang nhìn thấy giống tao là mày thấy cái gì vậy mèo? Để tao coi. À, đó là một thứ mà mày đang nhìn thấy, cái mà tao đang nhìn thấy, mày nhìn thấy nó. Nhưng mà ý tao hỏi là mày nhìn... Khi yêu ai rồi, chẳng cần biết bên ngoài nắng to hay là mưa sao. Chỉ cần biết phải chạy rất nhanh để được tới nơi có người mình thương motherfucking Eagle Double G. I wanna make up right now, nah, nah, nah. I wanna. Trời buồn trời đổ cơn mưa, ta buồn ta ngủ từ trưa đến chiều. Ngủ xong dậy ăn cơm chiều, ăn xong lại ngủ từ chiều đến mai. Welcome to Rainwalker.